Dạ kính thưa quốc dân, dạ kính thưa 6 tỷ người trên thế giới, dạ kính thưa United States, dạ kính thưa United Nations, dạ kính thưa tất cả đồng minh trên thế giới, dạ kính thưa trân trọng. Đây, đầu năm 2023, lễ chụp cờ, trân trọng, trân trọng thống nhất Giang Sơn Đại Việt lấy lại Hoàng Sa Trường Sa Trung Quốc tan từ mảnh trả lại 52 thành phố dân tộc Tổ quốc Đại Việt đúng, đúng theo luật pháp tòa án quốc tế yeah. Dạ. Trung Quốc phải trả đất và tiến hành thay cờ đưa em phở hoàng đế hoàng thượng về điện vì nước thay quan thay cờ trân trọng trân trọng từ nay luôn vững bền thống nhất nước đại việt nồi giống lúc biến phải cần giải nguy người công dân luôn vững bền tâm trí hùng tráng quyết chiến đấu làm cho khắp nơi vang tiếng người nước đại việt cho đến muôn đời công dân ơi mau xây xác 问一下我 trân trọng trân trọng Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông của đại diện đền thờ Hoàng đế đại diện trân trọng trân trọng Giờ đây tháng 2, tại lịch tháng 2 Đại diện thống nhất Giang Sơn Đại Việt. Trung Quốc trả 52 thành phố. Nhưng Trung Quốc, đất của Đại Việt em phở, hoàng đế Lê Liệt. Trân trọng, trân trọng. Đất của Thái Quan này. Trả lại Đại Việt em phở hoàng đế Lê Liệt. Trân trọng, trân trọng. khen kiểu tờ tiền khen kiểu tờ tiền tấu quốc đại việt nhà máy công trường những xí nghiệp môi trường nhà thương và mở ôi bao la thăm thẳm bát ngát cánh đồng vàng có lũy che xanh và tiếng ea đầu làng là vinh danh chiến thắng thống nhất giang sơn đại việt trên đầu súng tiến lên tiêu diệt kẻ thù trên lưới lê xây sát quân thù gục ngã mới đã lên đồng và những đoàn đàn đồng bạc hơn nữa trổ trong sâu cho quê hương ta rạng ngời cho yêu thương xanh vời vợi cho quê hương ta những đó tuổi xuân để mai đây nghe tiếng dạy hòa bình để ông cha còn vinh danh dân tộc cảnh thái bình an cư lạc nghiệp quốc thái dân an trân trọng trân trọng Dạ kính thưa Đây tờ lịch tháng hai. Nghỉ lễ số tỷ người trên thế giới nghỉ lễ ngày 20 tháng 2 Lê Điện Em Phở Hoàng đế Lê, Lê Điện trân trọng trân trọng tất cả 6 tiếng người trên thế giới tất cả đồng minh trên thế giới ủng hộ đóng góp xây dựng gửi đến em phờ hoàng đế lê điện tài chính viên chấm đi 2018 at iol com trân trọng trân trọng Thank you Tổ tiên, thank you Đại Việt, dân tộc Đại Việt. Thank you, thank you, vạn vạn tế, vạn vạn, vạn vạn tế. Em phờ hoàng đế Lê Điền, vĩ đại. Đờ đờ đờ, nhớ em phờ hoàng đế Lê Điền. Muôn năm Trân trọng Thank you giờ đây Tôi là tháng 3 Em vào quần đế lên điền cúng trời Giái trời Trời chiếu ánh sáng xuống Vô cái tấm giấy này trình trên Liên Hợp Quốc diệt thần hiện vô trong tấm giấy này đi qua Trung Quốc tiêu diệt chết sạch thống nhất Giang Sơn Đại Việt cái vị thần linh có chứng giám khi xuất quân ra trận thì có vị thần ở trên trời xuống tiêu diệt kẻ thù hoàng đế em phờ hoàng đế lời điện trời đã chứng giám. cho vị thần trên trời xuống, tiêu diệt kẻ thù Trung Quốc, chết sạch, thống nhất Giang Sơn Đại Việt, trân trọng trân trọng. Đây là lịch Thứ ba, Thiên Kiều, dân tộc Tổ quốc Đại Việt. Bộ Quốc phòng, Bộ Quân đội. đóng góp và xây dựng gửi đến viên chấm ly 2018 iol.com e Thống nhất Giang Sơn Đại Việt trân trọng đây hiệu trường Hạ Sĩ Quan và Sĩ Quan đây hiệu Thống nhất Giang Sơn Đại Việt Biển Đông đây Bách Bo Đại Việt tất cả dân tộc văn minh Đại Việt văn minh phát triển trên thế giới. Đây hiệu Biển Đông, Đại Việt. Đây trường Sĩ quan Đại Việt. Danh dự Tổ quốc danh dự và trung thành trân trọng, trân trọng. Đây liên bang trong nước đại việt và xin trân trọng và kính thưa đây tiến hành Việt Nam tiến hành xây cất cung điện Emperor Hoàng đế Lê Điện trân trọng trân trọng và tất cả sáu tiếng người trên thế giới tất cả đồng minh trên thế giới United States United Nations và tất cả đồng minh trên thế giới đóng góp và xây dựng khởi nghĩa à? kinh tế tài chính xây cung điện em phờ quản đế lên điện diên chấm ly 2018 at e com The United States Share of Đại Việt văn minh phát triển Great vĩ đại trong thế giới hòa bình hạnh phúc Thánh Kiều Tổ tiên Thánh Kiều Đại Việt Thánh Kiều Bộ Quốc phòng Quân đội dân tộc Tổ quốc Đại Việt. Thank you United States, thank you United Nations. Và đây tháng tư. Thank you Tổ tiên, thank you nước Đại Việt, dân tộc Đại Việt. Văn minh phát triển. Trân trọng, trân trọng, thank you. Vạn vạn vạn tế, em phờ hoàng đế lên điền. Vĩ đại đời đời đời nhớ ơn em phở hoàng đế lên điền muôn năm trân trọng trân trọng thống nhất giang sơn đại việt trân trọng trân trọng và đây tờ lịch tháng tư trân trọng trân trọng và đây tờ lịch tháng 5 tổ quốc danh dự trung thành dạ, phần đất của nước đại việt vạn vạn tế vạn tế em phở hoàng đế lê điền vĩ đại đời đời đời nhớ ơn em phở hoàng đế lê điền muôn năm tổ quốc danh dự và trung thành em phở hoàng đế lê điền đây phần đất u việt hồ việt đồng việt măng việt âu việt điền việt nhà nước vân lan nam việt và lạc việt trân trọng trân trọng tất cả dân tộc của chúng ta thống nhất giang sơn đại việt tất cả 6 tỷ người trên thế giới bảo vệ thống nhất dân Sơn Đại Việt trân trọng trân trọng the United States here of Đại Việt văn minh phát triển great vĩ đại trong thế giới hòa bình hạnh phúc trân trọng trân trọng và đây tháng 5 và ngày lễ Mother Day lễ mẹ tháng 5 này dân tộc Đại Việt tất cả trên thế giới trân trọng trân trọng em phở hoàng đế là điền đi đến thăm đồng bào trân trọng trân trọng ngày 14 tháng 5 ngày lễ một thời đây à, vạn tế vạn tế vạn vạn tế em phờ hoàng đế lê điền vĩ đại đời đời đời đời nhớ ơn em phờ hoàng đế lê điền muôn năm trân trọng thanh kiều tất cả sáu tỷ người trên thế giới đóng góp xây dựng kinh tế gửi đến em phờ hoàng đế lê điền duyên chấm ly email duyên chấm ly hai không mười 2018 at iol.com trân trọng trân trọng thank you Dạ, trân trọng trân trọng và dạ, để tháng sau The United States of Đại Việt phần mình phát triển rạy vĩ đại trong thế giới và bình hạnh phúc trân trọng trân trọng đây cái phần đất mươi hai thành phố cái đất Trung Quốc phải trả lại Xi'an, Shanghai, Beijing và tất cả vùng đất 52 thành phố lại việc em phờ quản đế là điều trân trọng trân trọng giờ đây đứng sau thế kiều pha thờ đây Đại Việt. Thank you, Đại Việt. Bộ Quốc phòng, quân đội. Thank you, Đại Việt. Nghỉ lễ. Saturday. Đây tăng tháng 6 trân trọng trân trọng dạ kính thưa đồng bào dạ kính thưa 6 tỷ người trên thế giới dạ kính thưa United States dạ kính thưa United Nation dạ kính thưa tất cả đồng minh Việt Nam thay tiền đổi tiền Đại Việt Emperor Hoàng đế Hoàng thượng Lê Điện trân trọng trân trọng đi bên uh, sơn tây đất sơn tây để bạch bò đây tứ xuyên yeah. kẻ tham nhũng tịch thu tài sản tử hình kẻ tham nhũng tịch thu tài sản tử hình tru di gia tộc bằng chất nổ tử hình kẻ phản quốc tịch thu tài sản tử hình, tru di bằng chất nổ, tử hình, kiếp bán tổ quốc, dốc bản dốc Hoàng Sa Trường Sa, tru di tất cả gia tộc bằng chất nổ, tử hình, trân trọng trân trọng, pháp lệnh thi hành. cho đi nghỉ lễ pha ra đây một ở đây tháng tháng năm tháng sáu đây tháng bảy à, cảm ơn thank you một ở đây thank you father thank you bà thank you mẹ dân tộc đại việt thank you cổ tiên sinh ra chúng con yêu tổ quốc bảo vệ tổ quốc thống nhất giang sơn đại việt tiêu diệt kẻ thù trung quốc Tan từng mảnh. Trả lại Giang Sơn Đại Việt. Trân trọng, trân trọng. ra đây, tháng 7, ngày 6 là ngày độc lập của quân đội. Là ngày 6 Bộ Quốc phòng, quân đội và dân tộc tổ tiên tổ quốc Đại Việt và tất cả quân đội đều thay quân phục thay quân phục là công an lấy cái hiệu cộng sản xuống ra và gắn cái hiệu dân tộc Đại Việt dạ. và gắn cái hiệu của Đại Việt thống nhất Giang Sơn Đại Việt. Trân trọng, trân trọng. Và tháng 8, và kính thưa quốc dân, và kính thưa 6 tỷ người trên thế giới, và kính thưa United States, và kính thưa United Nations, và kính thưa tất cả đồng minh ở Trung Quốc phá nát các dân tộc Trung quốc nên Trung Quốc phải bồi thường Trung Quốc bồi thường tiền gửi đến em phờ hoàng đế Lê Điền để bảo vệ lo xây dựng lại nước dân tộc tổ quốc đại việt cái tiền này bảo vệ cho dân tộc tổ quốc đại việt lo chăm sóc cho nhân dân đồng bào an sinh xã hội sống an cư lạc nghiệp quốc thái dân an trân trọng trân trọng lòng yêu tổ quốc lòng yêu đồng bào Đây tháng 8 Thánh Kiều Đại Việt Thánh Kiều dân tộc Đại Việt Thánh Kiều người nhân dân đồng bào đồng bào Đại Việt yêu Tổ quốc thánh you quân đội yêu tổ quốc thánh you tất cả dòng máu dân tộc đại việt của chúng ta yêu tổ quốc yêu đồng bào trung thành bảo vệ dân tộc tổ quốc đồng bào trân trọng trân trọng dạ đây đây tờ lịch tháng 8 dạ đây tờ lịch tháng 9 tháng 9 tờ lịch à, Thái Quan thế cờ thế cờ này và Trung Quốc thế cờ 52 thành phố thế cờ Xi binh, thế cờ Xi binh, thế cờ và làm lễ trang trọng đón em phờ hoàng đế Lê Điệp đến Trung Quốc thể cướp tài sản trả lại tài sản vào tù tử hình kẻ hiếp dâm tịch thu tài sản vào tù tử hình kẻ lừa gạt lừa đảo lấy tài sản của nhân dân tử hình kẻ mua bằng cấp giả tịch thu tài sản vào tù 20 năm và tịch thu tài sản tức là lo học mua bằng cấp giả copy gian lận bằng cấp là ở tù 20 năm mà tịch thu tài sản luôn nên tất cả thanh niên nam nữ cố gắng học để trở thành người có ích hữu ích xây dựng dân tộc xã hội xây dựng tổ quốc đại việt văn minh phát triển trân trọng trân trọng kẻ lừa gạt tình yêu lấy tài sản kẻ lừa gạt tịch thu tài sản và tử hình tức là cái người mà đó nó lừa gạt nó gian lận về tình yêu rồi để mà chiếm đoạt tài sản rồi nó cưới nó, nó làm với cô vợ đó rồi nó lấy nó đoạt tài sản luôn thế là bên vợ người ta thấy cái sự xã hội thấy sự gian lận nên người đó phải vô tù là tử hình cái người đó bất cứ ai gian lận tình yêu để đoạt tới tài sản của người khác là phải bị tử hình là tịch thu tài sản trở lại tên cúp đất tức là cúp đất của nhân dân hay là cúp tài sản của nhân dân thì tịch thu vào tù tử hình trả lại tài sản mà phải tử hình nữa tên gian lận lừa đảo tịch thu tài sản tử hình thành phần đó không có nên đỡ sống đỡ cho nó bào thai xuất vật à, tử hình đỡ cho nó trở thành kiếp sau nó bào thai xuất vật cho nên làm người không được mà làm người chi làm người ăn hối lộ tham nhũng bán đất bán nước gian lận cướp của giết người thứ đó tử hình để nó bào thai xuất vật trân trọng trân trọng và thanh kiều tổ tiên thanh kiều đại việt dân tộc tổ quốc đại việt tháng 9 hy hiệu biển đông thống nhất giang sơn đại việt của đại việt trân trọng trân trọng và dạ, kính thưa đồng bào và sáu tỷ người trên thế giới đóng góp xây dựng kinh tế gửi đến em phờ hoàng đế lê điền duyên email duyên đi 2018 com cái tiền đó để xây dựng bảo vệ cho dân tộc tổ quốc và quân đội thay quân phục tất cả công an quân đội vui vẻ trở về dân tộc diêu em phờ hoàng đế lê điền à, mặc quân phục mới à, bảo vệ dân tộc tổ quốc của chúng ta trân trọng trân trọng Dạ kính thưa Đây tờ lịch tháng 10 Trung Quốc thay cờ Thông báo này gửi đến nhân dân Trung Quốc một tỷ rưỡi người tiến hành thay cờ và thay quan thay cờ và em và hoàng đế Lê Điện có gỡ lá cờ dìa yeah, để mà Việt Nam chuyển qua Thái Quan và chuyển qua Trung Quốc tiến hành thay cờ cỡ giờ là cờ này đây và Trung Quốc thay cờ thay tất cả 52 thành phố đây là cái đất của em Đại Việt dân tộc của chúng ta em phải quản đế là điều trân trọng và tất cả 6 tỷ người trên thế giới này sống lương thiện thật thà thành thật và trung thành tổ quốc liêm chính chí công vô tư